Chủ quán Số ly cà phê không được Ngươi là ai mà sao đến quán ăn để gọi cà phê không đường Thế cái chuyện à 26 Sơn La chào anh em nhá Thế có người đâu Người nghe tên ta xong chắc phải bắn cả mồ hôi ra vì rú sợ Ta chỉ là thằng Cường nổi danh tiktok mấy ngày hôm nay Hóa ra người chính là thằng Cường bị chuyện lãn mấy ngày hôm nay Người giữ công chúa ở đâu Ghét phết nhở Người chỉ biết rằng anh em ta Bước lên sâu anh em anh đi đông như quân nguyệt à, vừa to gan không biết lượng sức mình anh em mày tính gánh tao trên cao à ba mươi thẳng như mày tao cũng chỉ coi như là rác mà thôi tiếp chiêu ba biết gì trước cơ hai cơ chặt đi trời ơi tứ bốn úi trời bạn còn nó lắm từ quý ca ôi trời chết hẹn bạn kiếp sau chứ kiếp này bạn thua rồi Thằng Cường đang ở nơi nào, nghe lời ta gọi mau vào comment. Vì mày TikTok dối gian, ở đâu mày cũng bon chen được vào. Mày gây tranh cãi ồn ào, ở đâu cũng thấy nhao nhao tên Cường. Cái tên vốn dĩ bình thường mà giờ nó nổi tứ phương trên này. Lắm người tưởng thế là hay, tên mình đang đẹp đổi ngay thành Cường. Trời ơi đau xót đáng thương, mau hãy tỉnh ngộ kẻo vương u sầu. Cường ơi, Anh Cường ơi em thách anh đi cây vệ sinh Phú Thọ Ui rồi ôi anh em ơi Ông Sinh làm gì có cửa Ông Sinh tầm này không bao giờ có cửa À gì đấy hả Cường Không không anh em ạ à, Anh Sinh là anh Sinh bây giờ là Sinh Phú Quý rồi Đấy, à, người yêu xinh đẹp, tài giỏi, tài năng, chiến thần đi cây Mỗi lần gặp là cứ phải chắp tay cúi chào anh em ạ à, Hợp lý đấy, hợp lý đấy mày đụng vô ai thì đụng chứ đụng vô anh em tao là tới công chuyện mày rồi Đi đi Luffy Hôm nay ngươi đừng không chạy thoát Ồ, ai mà để ra